thì uh, hello anh em thì hôm nay uh, cường uh, xin uh, giới thiệu tới anh em về cái bộ môn đó là tài xỉu thì uh, anh em nhìn trên màn hình cũng thấy là bên mình uh, có cung cấp cho anh em tất cả các loại tài xỉu bịp đó của năm 2021 thì uh, anh em chơi thì có rất nhiều thứ để chơi đó thì mình sẽ giới thiệu sơ về những sản phẩm trên màn hình cho mọi người xem và hôm nay cái mục tiêu mục đích của mình làm video này thì nói nói về anh em đó là cái uh, tài xỉu nắp âm dương đó thì xỉu nắp âm dương này có nghĩa là khi chúng ta lắc thì chúng ta lắc muốn ờ, đưa qua tài về tài mà đưa về xỉu rồi nó sẽ về xỉu nha anh em đó đây là nắp âm dương thì ờ, nó cực kỳ hiệu quả thì ờ, tí nữa mình sẽ nói về cái nắp âm dương thì mình sẽ giới thiệu sơ về sản phẩm bên mình thì sản phẩm bên mình cung cấp cho em tất cả các hộp tài xỉu của năm 2021 đó là hộp 13 ly 12 và 11 ly đó thì 13 ly thì nó to thế này nè em như hộp chợ nha nói chung hộp đây hộp chợ hết anh em muốn làm ờ, bịp như thế nào thì lúc anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình 0898 54311 đó đây là một 13 ly nè Hộp đây là 12 ly 12 ly thì nó nhỏ hơn một tí nha anh em đó 12 và 11 ly thì cực ờ, nó nhỏ hơn nhỏ hơn 12 đó ba loại hộp. đó bên mình có ba loại hộp đó thì ờ, hộp thì nó có thể làm rất là nhiều thứ đó thứ hai nữa là chip đó có thể là chip anh em làm rung 6 mặt đó hoặc là bốn mặt tùy anh em đó số mặt có nghĩa là mỗi mặt này nè nó đều báo cho anh em uh, theo cách rung của nó đó, thì uh, cái này video uh, giúp luôn số mặt thì mình sẽ làm video sau và bên mình cũng cung cấp cho anh em tất cả các loại nắp luôn nha anh em nắp uh, camera nè hoặc nắp nhìn anh em nhìn kính nha đây là cái kính nè thì mình không có thời gian làm video thì hôm nay mình chỉ giới thiệu sơ về cái những cái sản phẩm bên mình hiện tại đang có rồi anh em đó đây là kính nhìn xuyên nắp đó nắp tài xỉu nha nắp màu đỏ như này nha anh em nhìn xuyên nắp tài xỉu màu đỏ nha chứ những cái nắp màu xanh là không nhìn được đâu nha anh em đó rồi tập trung vào à, cái à, chủ đề hôm nay thì mình giới thiệu với anh em về cái à, bộ hộp gọi là là nắp âm dương hai cực có nghĩa là khi anh em lắc về cái hướng nào đó thì nó sẽ là về về xỉu và về tài đó thì mọi thắc mắc anh em liên hệ số điện thoại nè 0898 5431 để được cường tư vấn cho anh em thì bây giờ mình sẽ lấy cái bộ 13 ly cho anh em đây bộ 13 ly thì bây giờ mình sẽ lắc cho anh em xem là mình sẽ đưa về tài và đưa về xỉu nha anh em đó lắc tài lắc xỉu cực kỳ dễ luôn anh em nha đó thì bây giờ mình sẽ lắc bây giờ nó hiện tại là tài này anh em đó mình muốn đưa nó về xỉu thì cho anh em lắc cái đưa về xỉu thôi anh em lắc một phát nhẹ nhàng nó đi về xỉu anh em nha đúng không anh em chính nút xỉu anh em đó và một bây giờ mình xỉu không mình muốn đưa về tài mình muốn lắc cái đưa về tài thôi anh em đó thì nó sẽ là tỷ lệ anh em 90 phần trăm là anh em nó sẽ chính chính xác nha anh em nha đó đây là tài đúng không anh em 8513 tài đó nên em giờ tài nó đang tài anh em chứ là lắc cái là đưa nó đi về xỉu thôi anh em đó cực kỳ nhẹ nhàng cực kỳ dễ dàng đúng không anh em đó mình sẽ chơi 10 chén cho anh em xem đó là độ chính xác đó mà mình sẽ giữ tài này anh em đó cầu giữ tài nha anh em đó tài 11 tài này mình sẽ giữ tài nha đây là cầu mình giữ tài nha anh em đó tài nè 12 tài nè mình sẽ lắc giữ tài anh em nha 12 tài này anh em đó đúng không anh em mình sẽ lắc giữ tài nha anh em tài tiếp nè anh em đó tài nè anh em đó 15 đó 17 tài đó cái nó lắc đây là cầu giữ tài nha anh em đó cây này phản nè đúng không 7 8 chén tài thì nó ra một cái xỉu đó bây giờ mình sẽ tiếp tục giữ tài nè anh em đó mình sẽ giữ tài nha anh em đó anh em thấy chưa tài rồi bây giờ mình sẽ đưa nó về xỉu nè anh em đó đây là lắp âm dương hay cực cực kỳ hay luôn anh em nha đó xỉu nè anh em một xỉu nè đó mình câu đây câu dưới xỉu nha anh em rồi cái này tài phản câu dưới xỉu nha anh em dở này xỉu nè 10 xỉu nè đó mình sẽ giữ giữ giữ xỉu câu này giữ xỉu nha anh em xỉu nè dở nè đó xỉu nè thấy không đó anh thấy chưa cực kỳ đơn giản mà nắp nắp này là hột đi với nắp nha anh em nha hột đi với nắp đó một bộ nó là hột đi với nắp giá yêu thương luôn bảo hành trọn đời anh em nhé giá yêu thương bảo hành trọn đời một đổi một anh em nhé đó cực kỳ hay nắp được nhìn nè liền lạc rất đẹp đó quán mình kêu đây anh thích thích làm nắp đỏ mình làm nắp đỏ mình thích làm nắp đen mình sẽ làm nắp đen cho anh em xem đó nói chung là mọi uh, làm theo yêu cầu của khách hàng chứ không phải là bắt buộc phải lấy là, là cái màu này anh em nhé màu nào cũng được đó quan trọng anh em là chơi cái màu nào thôi đó thì ờ, bộ này cực kỳ nó cũng giá yêu thương thôi anh em đó rẻ mà dễ chơi dễ sử dụng đó thì ờ, anh em xem video thấy hay thì nhớ để là một like một đăng ký kênh còn thắc mắc hay là chơi cách thức chơi như nào thì anh em liên hệ số điện thoại này 0898 543 11 để được cường tư vấn và chỉ rõ hơn cho anh em đó thì chúc anh em cái năm 2021 này thành công hơn trong cái bộ môn ờ, tài xỉu bịp xin chào anh em